xin chào tất cả anh em đang chơi cái bộ môn tài xỉu à, đặc biệt là những anh em nào mà đang làm tay cái thì anh em xem được cái video này thì anh em chưa có cái bộ hột hay là anh em chưa có cái hột để anh em đi lắc thì à, anh em có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình Đấy. thì à, bên cơ sở tôi giới thiệu luôn cho anh em bên cơ sở tôi là chuyên cung cấp cho anh em những đồ chơi cờ bạc ngoài ra thì bên tôi còn chuyên à, làm những cái bộ hột tài xỉu à, giúp cho anh em đi lắc tài xỉu Đấy, giúp cho anh em đi lắc tài xỉu thì nó có đạt hiệu quả cao Đấy, vì sao những cái bộ hột này Đấy, vì sao những cái bộ hột tài xỉu này mà tôi lại có dám khẳng định cho anh em là cái bộ hột này đi khi mà anh em đi lắc thì nó có nó có hiệu quả cao Đấy, nó có hiệu quả cao thì uh, thứ nhất là do cái người làm hột nhất là do người làm hột người làm hột thì à, phải có tâm có tâm làm hột à, có tâm huyết làm hột bộ hột đấy nó đi sẽ rất là khôn à, đây tôi là làm tôi làm bộ hột này dồn tâm huyết vào để bán cho anh em còn anh em nào mà không tin hay là anh em nào mà chưa mua bộ hột bên tôi thì anh em có thể thử đấy, nó cũng không đáng bao nhiêu tiền cả nhưng mà anh em có thể anh em về anh em thử cái bộ hột này <clears throat> thử cái bộ hột này xem là nó có hiệu quả hay không Đấy, nó có đi theo đúng ý muốn của anh em hay không đó thì uh, cũng không nói nhiều nữa Đấy, giờ tôi vào tôi sẽ thử cho anh em tôi giới thiệu cho anh em nhưng mà anh em đừng có lầm hay anh em đừng có lẫn trước cái bộ hột tài xỉu mà người ta có thể người ta bo xuống từ 14 xuống 13 chẳng hạn Đấy. thì riêng cái bộ hột tài xỉu này nói cho anh em để cho anh em thấy được cái cái bộ hột này chúng ta nên chơi như nào đấy thì cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc tài xỉu bịp hay là anh em đi chơi tài xỉu thì là anh em lắc được tất cả những cái đấu trường C1 hay là đấu trường lớn hay là bất cứ cái đấu trường nào anh em đều có thể sử dụng cái bộ hột này là anh em lắc nhé đấy. thì cái bộ hột này nó đi rất là đều nhất để cho anh em chọn hột này thứ nhất hột đi đều thứ hai đấy, tỷ lệ của nó đi khôn thứ ba là anh em giữ tài giữ xỉu được Đấy, anh em có nghĩa là anh em sẽ giữ được cái cái cầu Đấy, anh em giữ được cầu tài hay cầu xỉu Đấy. thì khi mà anh em mua cái bộ hột này thì tôi sẽ là người chia sẻ cho anh em cái cách lắc của nó hiệu quả nhất đơn giản nhất để cho anh em về anh em lắc nó đạt hiệu quả cao đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này để cho anh em thấy được cái ờ, hiệu quả của nó thì ờ, nói chung là tăng tích thì ờ, nói chung là chỉ là cái chỉ là cái tự trưng thôi đấy chứ còn hột này thì khi anh em đi sân chơi thì hoàn toàn là không tăng đấy bao cho anh em luôn cả trẻ hột nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em khi mà anh em vào anh em lắc đều đấy. anh em lắc bồng bềnh thì là nó sẽ cho anh em chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu rất là đều luôn cho anh em đó, đó tài chén sau là xịn đó đúng không tiếp tục này Đấy, chén này đúng một chén xỉu tất nhiên là không bao giờ đứng quá hai chén cho anh em nhé chén này thì đảm bảo 90 95 phần trăm nó là tài đấy 641 đó 112 đó 5 3 6 anh em thấy rất là đều đấy còn cái bộ hột này khi mà anh em muốn giữ tài giữ xỉu thì là anh em nhận bộ hột đi Để anh em nhận xong cái bộ hột anh em ca video zalo cho tôi trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đấy lúc đấy anh em có hột đấy. và tôi sẽ nhìn tay của anh em tôi sẽ điều chỉnh và làm sao cái lực của nó nó hợp nhất so với cái à, cách lắc của anh em nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test thử cho anh em cái bộ hột này khi mà anh em kéo cầu nhé Đấy, ví dụ như anh em muốn kéo cầu xỉu chẳng hạn thì chén này tôi sẽ cho về xỉu này Đó. muốn kéo cầu xỉu thì cái chén này tôi sẽ cố gắng giữ cái cầu xỉu này xem nó được bao nhiêu chén nhé 116 này 234 này 126 này 112 này Đấy, cái này liên tài Đấy, lên tài thì uh, có thể là băm luôn tài cho anh em một tài hai tài bão này ba tài Đó, cái này lên uh, ờ, xú xỉu Đấy, thì nói chung là anh em có cách lắc ở trong tay rồi thì là anh em muốn lắc thế nào cũng được Đấy, anh em lắc bao giờ cũng được nhưng mà chủ yếu là anh em có thể thuần được cái bộ hột này hay không đấy. thì ờ, đấy anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ tài xỉu mắt hí bộ tài xỉu không tang mới nhất 2021 2022 này dành cho anh em để anh em đi lắc tài xỉu đấy, anh em đi chơi tài xỉu biệt thì nó hiệu quả cao đấy, đây chính là cái cái cái cách lắc mà nó hiệu quả nhất cho anh em đi lắc cái nhá đấy, thì đây chính là cái mẹo chơi tài xỉu mẹo chơi tài xỉu bịp luôn luôn thắng dành cho anh em làm tay cái nhé Đấy, thì video này tôi làm đến hết chào tạm biệt tất cả anh em